Hello cả nhà, lại là Toàn đây Hôm nay Toàn sẽ review à, một nhà trọ có chiều ngang là 16 và tổng diện tích phòng tổng số phòng là 12 phòng nha cả nhà 12 phòng trọ mỗi tháng là thu nhập là 1 triệu 2 một phòng và 3 kiosk và đây đây chính là căn nhà trọ mà mình muốn quay thì bao gồm 3 dãy nha cả nhà bao gồm 3 dãy Mỗi dãy là có 3 phòng trọ. 3 dãy thì 12 phòng, còn có 3 kiosk. Và cả nhà đây nhìn thấy đây nha, đây chính là cái ờ, cái nhà trọ đây. Đây đây đây đây chính là cái kiosk. Và tổng diện tích mỗi phòng sẽ là 16 nha cả nhà. 16 đến 15. Cả nhà thấy không ạ? Đây là kiosk nha, đây là kiosk phía trước. Và đây là cái đưa cái con đường chúng ta đi vào ờ, những cái phòng phía sau và đây là ba phòng này đây đây ba phòng cứ ý dãy như thế này là ba phòng các nhà thấy ạ thì ở đây hai bên là uh, phòng rồi rồi các nhà thấy nha à hai bên là sáu phòng cho con quay video xíu ở đây ở đây có camera cả nhà à, có nhà thấy camera không ạ ở đây ở đây là đã được cắt full hết rồi nha các nhà đó đã được cho full nữa rồi thì à, mỗi dãy là 3 phòng hai bên là 6 phòng bên kia là tổng cộng là 12 phòng đây mình sẽ qua bên kia nha cái đường này tầm khoảng là một mét hai đến một mét rưỡi ngang là 16 nha cả nhà tổng hết ba dãy này là ngang 16 cả nhà thấy ạ à, và từ từ cái mép bên kia tính từ cái mép mà chỗ mà phơi quần áo á, thì thẳng ra tới cái mép này là đi thẳng ra tới cái mép này nha cả nhà à, cả nhà thấy à đây đây là cái ờ, con đường tiếp theo cô dãy bên kia ở này cũng ba phòng nhà thái ba phòng ở đây ờ, ba ba dãy mà mỗi dãy là ba phòng thì là phòng trọ là chín phòng nha cả nhà mình thông tin lại là chín phòng cộng với ờ, ba kiosk nữa là 12 phòng Đó. rồi cả nhà mà có nhu cầu mua cái nhà trọ này thì cứ liên hệ toàn nha nhà mua mua nhà trọ này cứ liên hệ toàn à, cái nhà trọ này thì à, nằm trên à, vị trí đó là trong khu 17 hecta của tỉnh Bình Phước thuộc đồng xoài nha cả nhà và đây là cái con đường N9 đó chính là con đường N9 của um, khu 17 hecta này và dãy nhà trọ đó là nằm trên con đường này và phía bên kia nhà Thái ạ à, phía bên kia kìa là đường N10 tức là đường trục chính của khu 17 hecta này phía trước này thì đây là cái công viên công viên cho nên là sẽ được ờ, chừa lại và không xây nhà đó sau này làm và đây à, giá rồi thì cái nhà cứ ờ, liên hệ tiktok của toàn liên hệ zalo của toàn nha còn báo giá cho nha rồi cái nhà quan tâm thì cứ liên hệ cho toàn theo số nha cả nhà